vẫn cứ tươi đẹp như ngày mình đến bên nhau và anh vẫn nu mê không có lối ra trong đôi mắt em ngày nào chỉ là mình đã xa rời nhau nhìn nhau mà nước mắt tuôn mau không giống như ngày nào còn nhau hạnh phúc dâng trao chỉ cần em hạnh phúc thôi mà anh sẽ cười thật tươi là anh đang nói dối em mà anh rất đau lòng làm gì có ai hạnh phúc khi người họ thương suốt đời xanh bước chung đôi đi bên tình yêu mới chỉ một câu anh thao thức đêm dài người đàn ông đang chăm sóc em là ai họ có biết tình em dễ dàng hơn nhưng cũng rất dễ quên khác rồi để có lỡ trên đường đời gặp nhau nước mắt không còn để rơi khi quán đau chỉ cần em hạnh phúc thôi mà anh sẽ cười thân tươi là anh đang nói dối em mà anh rất đau lòng làm gì có ai hạnh phúc khi người họ thương suốt đời xanh bước chung đôi đi bên tình yêu mới chỉ một câu anh tao thức đêm dài người đàn ông đang chăm sóc em là ai họ có biết tình em dễ dần hơn nhưng cũng rất dễ quên phải can hết nước mắt khác rồi để có lỡ trên đường đời gặp nhau nước mắt không còn để rơi khi quan đau chỉ một câu anh thao thức đêm dài người đàn ông đang chăm sóc em là ai họ có biết tính em dễ dần hơn nhưng cũng rất dễ quên phải can hết trôi để qua lỡ trên đường đời gặp nhau nước mắt không còn để rơi khi quán đau để qua lỡ trên đường đời gặp nhau nước mắt không còn để rơi khi quán đau